Thấy mày không? Phải không? Phải không? Phải Tại sao? Tao hỏi mày tại sao? Tao không biết Tại sao mày không biết? Giải thích đi Hả? Tại sao mày cướp ghệ tao? Tại sao? Rõ ràng là mày đen hơn tao Tại sao mày cướp được con ghệ tao hả? Trong khi nó thích vàng Ai mà biết cái gu của nó Biết đâu nó hết thích vàng Nó thích đen rồi sao Mày im Tao nói mày nghe Thì mày nói đi tao nghe nè Ê mày kênh với tao đó hả Nó kênh với tôi kịp bà con Thấy ghét không Bà con có thấy mặt tao đâu mà biết tao kênh không kênh Mặt chó mày kênh thì có Ê mày chửi em mặt chó hả tao chửi mày á ê xúc phạm nghe tao là con gì mà mày chửi tao mặt chó hả tao con gì thì mày là mèo vậy sao mày chửi tao mặt chó mày chửi lại đi nghe chửi lại coi đồ mặt chó lại nữa tao là mèo là mèo ừ thì mày là mèo vậy sao mày chửi tao mặt chó tao không biết ủa kỳ vậy hả Tao là mèo mà Mà tại sao mày lại chửi tao là chó Hả Chửi lại coi Cái đồ mặt Mặt gì Mặt Mặt gì hả Nói chạy đúng nha Thôi thôi tao tát mày á Nói Đồ mặt Mặt gì Hả Nói đúng nha Mặt Nói lẹ lên Ờ thì mày là đồ mặt Mặt gì Thằng quỷ này Thì đồ mặt mặt ờ, ờ, gì Thì mày là đồ mặt Mặt gì Ê mướp mày làm gì mày ăn hiếp con mung dữ vậy mướp Nó chửi tôi mặt chó mà trong khi tôi là mèo mà Thì đúng rồi mày là mèo có gì sai đâu Mà nó chửi từ mặt cho Ủa à Có phải nó chọc điên tôi không Không nhưng mà ba nhìn kỹ cái mặt mày cũng giống Giống mặt gì Giống tới ông nữa rồi đó Thì nói coi Nói gì hả Tao mặt gì Hả Rồi bây giờ tao nói thiệt mày đừng có giận tao nha Không có giận Nói cho đàng hoàng nha Mặt gì Hứa đó nha Hứa Ờ Nói Thì Tao mặt gì Nói cho đàng hoàng nha Mày mặt cất Đúng rồi Tao rất thích mày đừng có uống cái này đau bụng á để tao tao muốn đau bụng mà mày để tao mày để tao hy sinh cho gần tết rồi cứ để tao ba cái vụ hy sinh tao rành hơn mày cứ để tao tao hy sinh cho ơ mà thôi nó chua dữ vậy ta thôi nhường mẹ mày hy sinh đi không mùi khắm phải, thôi mày dứt đi tao nhường mày á mày nhỏ hơn tao tao nói mày nghe đi tao nhường mày á dứt đi mày dứt đi không hả tao dứt mày á để mà quên khắm khắm coi chừng sữa chua á mày ơi uống được không được để tao nếu vậy để tao uống mấy này trị bao tử tốt lắm mày có y chải giống tao đâu để tao tao cần trị y chải uống sữa nhiều bị yếu sinh lý á mày để tao tao uống cho à, mà quên gần tết rồi để bị yếu sinh lý không ổn rồi mày uống đi vậy hả tao thì không sợ yếu sinh lý thôi mày uống đi mày không sợ nhưng mà tao sợ rồi mày uống đi mày sợ thì mày mua cái kẹo ông ngậm bà khen mà quất ê hồ ly mày có tin là trên đời này có một loại thần dược là một loại kẹo sâm có thể trị được bệnh yếu sinh lý ở đàn ông hay không thiệt hả tao nói dốc mày làm cái gì đó là kẹo sâm hammer ông ngậm bà khen chồng mày mà có bị yếu sinh lý mua về cho nó dùng đi thiệt hả con quỷ